Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại chỉ hiệu của quốc gia dành cho thị trường là đi Nhật Thì biết là hiện nay Thì biết có đây là cao giờ này ba này đây rồi Đây là nội thất ở bên trong của bếp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 bếp này thì phía bên dưới bếp á nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và sẽ tránh bái điện chúng ta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 cái ờ, nó thông báo là pin nó yếu đây nấu và một nướng này các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo là tôi sẽ vặn nhỏ cả ờ, ba lít lại đây tôi sẽ vặn nhỏ qua biết để mình ờ, có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây khi ngọn lửa tắt á, que cảm biến của bếp á, nó sẽ nhận được tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại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 thì ở điều kiện bình thường á que cảm biến này á nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì uh, cái nhiệt độ á mà chúng ta yêu cầu á ở bên dưới đáy nồi chúng ta á, là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra lại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 đây cả hai bếp đều đã ờ, đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ hơn đổi lại nhiệt độ bên trái của tôi đây là 300 còn bên phải đây là 340 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau còn khi mà các bạn sạc pin á để mà có thể nhận biết là khi nào pin đầy á các bạn có thể quan sát vào để hiển thị đây trên nổ cắm sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi và để nhận biết khi nào pin yếu á, các bạn có thể quan sát lại hiển thị trên biết đây ở đây khi mà các bạn đang sử dụng mà thấy hiển thị đây nó chớp ánh sáng đỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên cấm sạc vào để chúng ta sạc pin đây bếp bên phải đã phá ra sau cái tính năng ờ, nước cạn nồi đấy bên trái cũng đã khóa ra đây đây cả hai bếp đều là khóa ga sau tính năng nước cạn nồi thì ở cái dây sạc này nó sẽ ờ, có hai cực đó là cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận bếp về nhà thì ở dấu cộng này là cực dương và dấu trừ là cực âm thì ờ, khi các bạn lắp đi vào bên trong á các bạn lưu ý á là chúng ta thứ cực dương là dấu cộng ra phía bên ngoài đây như thế này và cái ờ, cực âm là dấu trừ vào bên trong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 thì đỡ sử dụng các bạn sẽ mượn một cái ổ cắm sạc này các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ cắm hẹn giờ tiếp theo khi vào điện ở đây ổ thời gian thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á thì các bạn phải pin đây pin ra hết này pin ra vì nếu mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà vẫn đi bên trong hộp pin này á khi mà hết thời gian cho nó cắm á bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn cái nguồn trong bếp thì uh, như nãy tôi nói á, ở điều kiện bình thường á thì quay cảm biến này đây nó chỉ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga nên là khi mà các bạn rang họ những món ăn mà cần nhiệt độ cao á thì nhiệt độ sẽ sẽ vượt quá 250 độ thì bếp nó sẽ khóa ga lại thì như vậy nó sẽ bất tiện nên là bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ thiết kế đặc biệt có thêm một tính năng rang xào ở đây đây đây là công tắc của tính năng rang xào ở đây các bạn bật qua bên tay trái gạt qua tay trái như này là mở và gạt qua bên đây là tắt thì khi mà các bạn mở tính năng rang sào này lên á đây gạt qua bên tay trái đây thì cái quay cảm biến này nó sẽ chuyển cái nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 450 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không lo vấn đề nhiệt độ sẽ bị kìm hãm lại cũng không lo vấn đề là nó sẽ bị khóa ờ, ra đây rất là tiện lợi bật qua bên tay trái là mở và bật bên tay phải là tắt đây thì đối với cái dòng biểu cái nhiệt này